Hải đang uh, xin chào bạn Tôi đây là đang uh, xin giới thiệu các bạn uh, dòng ờ, mồi mềm Notbi Hải đang ờ, mới về Hiện Hải đang đang có ba size của Notbi à. Rồi nhé ba size Notbi đây một loại là 8 dài 8 cm này à, trọng lượng là 2,5 gram mồi mềm Đấy. sáu con mồi mềm Đấy. Đấy, đây là loại à, năm gram Đấy. dùng câu ờ, chìm Đấy. Đây là loại à, dài 8 Dài 8 và à, trọng lượng của nó là hai phẩy năm gram các bạn nhé à, Size này có 3 màu đấy các bạn Ừ, à, đây màu à, kim tuyến Đấy, kim tuyến tí này à, đang sẽ bóc các bạn xem màu nó thật hơn bóc ra màu nó thật hơn này à. Đấy. chuẩn màu như này các bạn nhé Đấy. Rồi, 2,5 tiếp là màu ghi màu ghi đây các bạn 2,5 gram nhé các bạn nhé còn này vẫn là 2,5 gram màu ghi à. khá đẹp hàng à, bi các bạn đã biết à, chất lượng như thế nào rồi tiếp đến là loại à, đây là 10 cm và dài nặng trọng lượng của nó là 4 gram 6 pha kim tuyến pha đen bốn em sáu này thì hải đang à, có hai màu màu à, ghi à, màu phủ kim tuyến màu tiếp vào màu ghi này nữa các bạn này màu rất thật đây các bạn quay uh, trực tiếp các bạn này đây là loại uh, dài 10 và trọng lượng của 4 gam 6 còn tiếp đây là các bạn là 10 cm và trọng lượng nó nặng hơn là 8 gram ờ, đáp sẽ xa hơn à, câu cám to hơn Được bạn màu xanh phối ờ, màu vàng nhìn rất thật Đấy. vừa rồi hải đăng uh, sinh đã giới thiệu các bạn uh, mồi mềm not bi hiện hải đăng đang phân phối ba size chiều vừa chiều dài của ba size lần lượt như sau uh, 8 cm trọng lượng 2,5 và 10 cm trọng lượng 46 và đây là 10 cm trọng lượng 8 gram Hải Đăng Fishing à, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing